thì cũng như ở những cái video trước trước khi mà đến với cái à, tỷ lệ kèo mà tiến đưa ra cho anh em anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái uh, uh, tỷ lệ kèo mà nhà cái đưa ra cho anh em trước xong rồi mới đến cái phân tích nhận định về cái cái đội hình cũng như là là lịch sử phong độ và cái bảng xếp hạng của hai đội nha ok trước tiên trước tiên là anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo của cái thằng uh, uh, Facebook với em nhé anh em thì đây đây là cái trang mà tiến uh, đang đưa ra để nhận định cho anh em thì những anh em nào mà muốn chơi trên trang như tiến thì cứ liên hệ cho tiến nhé tiến sẽ giúp đỡ cũng như là uh, sẽ hướng dẫn cho anh em một cái trang chơi uy tín nhất đó thì đây tiến đang lựa cái kèo mà tại cái ờ, tại tại cái trận đấu giữa facebook với uh, ờ, bay em cho anh em chơi vào ngày 8 tháng 4 uh, ờ, giải vô địch cúp quốc gia đức đây giải vô địch quốc gia đức giữa cái thằng uh, bay em đây đây rồi anh em facebook với bay em đây thì anh em có thấy này Hiện tại thì nhà cái đã đưa ra các mã kèo lần lượt như là bay em chấp Facebook với mức chấp là 1.25, 1 hòa 1.5 cùng với 0.75 cả trận Và mức tài xỉu trận đấu này đó chính là 2.75, 3 hòa 3.25 cùng với 3.5. Ở hiệp 1 thì BM cũng sẽ lần lượt chấp cái thằng Facebook với mức chấp là 0.25 cùng với 0.5. Và ngay trong hiệp 1 cái mức tài xỉu trận đấu này cũng sẽ dao động từ cái mức là 1.25 cho đến 1.5 thì đây là những cái tỷ lệ kèo mà những cái đã đưa ra cho anh em ở trận đấu uh, trong uh, trong cái khuôn khổ uh, Bundesliga đó vòng thứ 27 giữa Facebook với BM thì ngoài ra còn có các mã kèo như là kèo phải cốc anh tiến sẽ cho anh em xem thêm cầu thẻ kèo phải cốc nhá thì trước tiên anh em đến với kèo phải cốc đi kèo thẻ thì gần như là trước giờ bóng lăn tầm 6 đến 7 tiếng trong ngày ấy trong ngày chắc chắn là nó sẽ có những cái mã kèo thẻ cho anh em chơi thì hiện tại mã kèo gốc là BM sẽ chấp gốc Facebook với chấp là hai hòa còn lại thì uh, ở hiệp 1, BM cũng lần lượt chấp uh, thằng Facebook với mức chấp gốc là một hòa ngay trong hiệp 1 đó và tài xỉu gốc ở hiệp 1 là 4.5 và 9.5 chính là mã tài xỉu gốc cả chặn cho cuộc đối đầu này. Thì đây chính là những cái mã tỷ lệ kèo mà nhà cái đã đưa ra cho anh em uh, tham khảo trước anh em kết mã nào thì có thể vào mã đó. Nếu như nếu như mà những anh em nào mà muốn chơi trên một cái trang như tiếng đó muốn chủ động cầm một cái trang để chơi thắng thua cũng tự mình giải quyết thôi chẳng ai biết chẳng phiền tay hết ăn cũng rất là cao không bị mất like mất phí nữa đó ví dụ như mã kèo bm chấm facebook với mức 1.25 ăn 10 1.96 nè có nghĩa anh em bỏ một củ ăn được một củ 900 960k à, đấy nhưng nếu như anh em đem cái mã này mà những thầu những cò bên ngoài nó đưa anh em á nó chỉ cho anh em chấp cũng là 1.25 luôn nhưng nó chỉ cho anh em ăn ở cái mức là 0.7 0.8 mà thôi đó thì anh em chia như vậy rất là phí đúng không lỗ lai mất phí tùm lum hết tốt nhất là anh em nên có một cái trang chơi như tiếng đấy những anh em nào mà thật sự đam mê về bánh bóng vẫn phải đang chơi bên ngoài quả thầu quả cò rất muốn chơi trên trang nhưng chưa biết cách chơi như thế nào chưa biết cách tạo tài khoản thì cứ liên hệ ngay cho tiến qua số zalo 0963731346 đó tiến sẽ hướng dẫn cũng như hỗ trợ cho anh em cái cách mà tạo tài khoản trên trang thì những cái trang mà tiến giới thiệu cho anh em chắc chắn là những cái trang mà uy tín nhất đó nạp rút cũng rất là nhanh nạp trực tiếp rút trực tiếp về số tài khoản của mình cho nên à, anh em không cần phải lo lắng về cái vấn đề mà bị lừa đảo hay này nọ hết à, nhá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 chuyển vốn chuyển uh, ờ, rút lãi đồ trực tiếp trên cái số điện à, trên cái điện thoại của anh em thì anh em có thể đăng ký một cái trang chơi như tiếng nó rất là đơn giản luôn đó anh em đủ điều kiện đó cứ liên hệ để tiến sẽ hướng dẫn nhé à, ok thì tiến chỉ muốn chia sẻ với anh em một cái trang chơi thôi còn lại thì ờ, với mã kèo hiện tại anh em hãy cùng tiến nhận định và phân tích về cặp đấu này trước khi đưa ra tỷ lệ kèo mà nó hợp lý nhất để anh em có thể đầu tư nha anh em đây thì trước tiên nhìn vào cái đội hình ra sân dự kiến anh em có thấy là thằng Facebook chủ nhà sẽ chơi với cái sơ đồ là 4231 tiền đạo cấm cao nhất đến đó chính là tiền đạo mang áo số 38 cái thằng uh, à, à, Raroix đó bộ ba mà hỗ công cho thằng này đó chính là Đủ Anh cùng với uh, Refor và cùng với Holler đó cùng về em sẽ ra sân với sơ đồ là 4231 cái tiền đạo cấm cao nhất của em đó chính là cái thằng uh, uh, Moutin đó còn cái bộ ba hậu công cho thằng này đó chính là Kinley Coman cùng với Muller là thống Thomas Muller với uh, Sané thì đây là cái khung hình gần như là rất là mạnh của BM ở những vòng đấu gần đây đúng không anh em nó đang chơi rất là một khớp vào form luôn đó cực kỳ mạnh luôn và nhìn vào cái danh sách chấn thương thì anh em có thể thấy nhìn vào cái danh sách chấn thương thì anh em có thể thấy này uh, ờ, BM đang thiếu vắng đi bốn cầu thủ cũng khá là quan trọng đối với đội bóng này nhưng tất nhiên là BM nó sẽ không có bận tâm gì lắm về những cái cầu thủ chấn thương anh em vì bên cạnh đó những cái cầu thủ còn lại của BM phải nói là cực kỳ mạnh luôn đó cho nên những cái danh sách chấn thương này không có ảnh hưởng quá nhiều đối với BM còn về đội chủ nhà Facebook thì thiếu vắng ba cầu thủ ở cái trận đấu này do chấn thương. Trong trường hợp của Lucas Kuber còn với ờ, Philip uh, thì có thể ra sân vì đã bình phục trong cái cuộc đối đầu này. Đó, có thể ra sân trong cuộc đối đầu này. Nhưng đây chỉ là những cái mà mà uh, dự đoán của các chuyên gia nhận định đưa ra cho anh em uh, tham khảo mà thôi, không có gì là chắc chắn hết nhá. Nên Tiến sẽ không nói nhiều về phần này, anh em xem uh, sơ qua thôi. Đó, thì cái bảng xếp hạng hiện tại của Bundesliga anh em có thấy là đội chủ nhà Feyenoord vẫn đang cạnh tranh cái ngôi vô địch tại Bundesliga cũng như là cạnh tranh một cái vị trí trong top 4 đó Feyenoord nó đang có 47 điểm sau 26 vòng đấu với 13 thắng 8 hòa và 5 thất bại ghi được 39 bàn để thủng lưới 35 bàn thì Feyenoord hiện tại nếu mà nói đúng hơn thì nó sẽ à, cạnh tranh trực tiếp một cái vé mà giữ cúp C1 châu Âu trong cái vị trí top 4 tệ hơn là một ở vị trí ở vị trí top 5 top 5 là cũng có thể giữ cái vòng playoff cúp C1 châu Âu nhé anh em, vòng sơ loại ấy. Đấy. Thì nói chung cái cửa mà lọt top 4 của thằng Facebook nó rất là sáng vì hiện tại nó đang hơn đội xếp thứ 6 là cái thằng Grand Food tới 6 điểm cách biệt. Đó mà phía trước chỉ còn cỡ uh, uh, phía trước chỉ còn cỡ uh, cái giải Bundesliga thì nó sẽ có 18 đội thì có nghĩa là 34 vòng, 34 vòng phía trước chỉ còn 8 vòng thôi anh em. Nếu như mà 8 vòng đấu thì chắc chắn cái cơ hội mà cạnh tranh ngôi vô địch ngôi vô địch uh, Bundesliga của Facebook đối với BM thì gần như nó uh, rất là khó gần như là không thể anh em đó mục tiêu của nó chắc chắn là một cái vị trí trong top 4 mà thôi còn về Bayern Munich thì đang có được 55 điểm với 16 thắng 7 hòa và 3 thất bại ghi được 76 bàn thắng để hung lưới 29 bàn sau 26 vòng đấu vừa qua thì Bayern hiện tại nó đang đứng đầu tại Bundesliga với 55 điểm đó đội mà đang cạnh tranh ngôi vô địch mà gần nhất với cái thằng này đó chính là Dortmund đang có được 53 điểm kém 2 điểm so với Bayern mà thôi đó cũng đang có một phong độ khá là tốt phong độ của Dortmund khá là tốt với 17 thắng, 2 hòa và 7 thất bại, 53 bàn thắng để thủng lưới 35 bàn sau 26 vòng đấu. Đó, thì phía sau nữa còn có Union Berlin cũng đã có đến 51 điểm. Đấy, nếu như Bayern mà không làm tốt với cuộc đối đầu này, chắc chắn là cái nguy cơ để lung lay cái ngôi vương rất là cao, đúng anh em? Vì phía sau đang có hai đội bóng đó trình Dortmund cùng với Union Berlin đang bám đuổi rất là sát luôn, xích sau rất là sát. Đó, thì chắc chắn trong cuộc đối đầu này sẽ rất là hấp dẫn nên anh em không thể bỏ lỡ cái cuộc đối đầu giữa cái thằng bay em với Facebook nha anh em tiến dám uh, uh, ờ, khả năng chắc chắn là cái trận đấu này sẽ rất là hay luôn về cái mức độ mà nó quan trọng của cái uh, uh, bảng xếp hạng hiện tại cũng như là về cái uh, điểm số mà hai đội đang cần rất là cần luôn là khác đó ok anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội nhé thì chủ nhà Faybet có được 4 chiến thắng 4 hòa và hai thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thì sau khi cái trận thua 0-2 tại cái lượt về cúp C2 châu Âu không 2 à, trước Juventus đây thì cái thằng Facebook nó đã liên tiếp bất bại 3 trận à, hai trận hòa cùng tỷ số một đều tại Bundesliga trước Man 05 cùng với uh, Hertha Berlin đó và mới đây nhất thì nó đã bất ngờ giành cái chiến thắng 2-1 trên sân nhà của Bayern và loại thằng Bayern này khỏi cái cúp nhà cúp quốc gia Đức luôn đó nó đã loại khỏi cái thằng Bayern khỏi cái giải cúp quốc gia Đức và chính nó cũng là ứng cử viên cho cái ngôi vô địch của cái uh, giải đấu cúp quốc gia Đức này đúng không nó đã loại bóng mạnh chắc chắn nó sẽ thay cái thằng em để lên cái ứng cử viên của cái ngôi vô địch trong cái giải này một cái thành tích rất là đáng khen dành cho Facebook thì chỉ sau cách uh, cách nhau chỉ tầm 3 ngày thôi đó thì mới đây cách đâu hai ngày nó đã giành chiến thắng trước em vậy thì tối hôm nay nó lại phải đối đầu lại với cái thằng em ở trên sân nhà của nó tại cái vòng uh, Bundesliga lượt về thì chắc chắn em nó sẽ uh, uh, trả thù trả thù cái thằng Facebook này nhưng mà nói gì nói Facebook cũng không phải là một cái đội bóng mà dễ ăn đâu anh em rất là khó nhai đó cho nên trận đấu này tiếng mới nói rất là hấp dẫn nhá, anh em không nên bỏ lỡ ok còn về phong độ của em thì nó chỉ nhận 3 thất bại và 7 trận thắng 7 trận thắng tổng cộng sau 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó thì sau khi ờ, để cái thua để thua một hai trước Facebook thì chắc chắn trận đấu này em nó sẽ tìm mọi cách đó để giành chiến thắng ngược lại Facebook để uh,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 trong cái cuộc đối đầu tại lượt về cúp C2 anh em nên nhớ là chơi thiếu người nhé còn lại 4 trận đấu còn lại tại Bundesliga thì nó đều bất bại với hai thắng hai hòa đó cùng thắng tỷ số 2-1 trước Hoffenheim cùng với uh, Stuttgart và hai trận hòa cùng tỷ số một đều trước Leverkusen cùng với Hertha Berlin ngay trên sân nhà của mình còn một phong độ khá là tốt còn về thằng BM thì cái phong độ sân khách gần đây của thằng này cũng không được ổn định cho lắm đó cứ thua hòa mà nó cứ tiếp diễn với nhau thôi với hai trận thắng đó hai trận thắng và hai trận thua ở bốn vòng đấu khi mà làm khách gần nhất riêng cái chiến làm khách mới đây nhất trước Leverkusen thì Bayern cũng đã phải nhận thất bại với tỷ số là 1-2 ngay trên đất khách đất khách luôn đó cho nên cái trận cầu này, này à, à, rất là hấp dẫn rất là khó đoán anh em nên xem hết cái video mà tiến nhận định đó để đưa ra những cái sự lựa chọn hợp lý nhất để tránh cái việc mà thu tha nhé anh em đó thì anh em hãy cùng tiến đảo qua thêm về cái lịch sử đối đầu đây anh em nhìn này trong lịch sử đối đầu thì BM đã chiếm hoàn toàn lợi thế khi có được 3 chiến thắng, một thất bại ở 4 vòng đấu gần nhất hai đội phải đối đầu với nhau đó thì sau ba cái trận thắng liên tiếp thì mới đây cái thằng Facebook đã trả thù được với em với trận thắng 2-1 ngay trên sân nhà của với em tại cái cúp quốc gia Đức cách đây vài ngày thì một trận thắng cũng uh, khiến cho giúp cho cái thằng Facebook này có thêm sự tự tin hơn khi mà được thi đấu trên sân nhà và phải đối đầu với em một lần nữa tại cái trận Bundesliga rất là căng não phía trước đó thì với những gì Tiến đã phân tích anh em hãy cùng Tiến đảo qua thêm một ít thông số trong cái lịch sử đối đầu của hai đội nha đây nhìn qua ít thông số lịch sử đối đầu anh em có thể thấy là ở 4 trong 5 cuộc chạm trán nhau gần nhất cả hai đội đều có dưới 10.5 góc là ở trận đấu này cái khả năng về xỉu góc rất là cao cũng như là cái mức về xỉu thẻ cũng rất là cao luôn đó 9 trên 10 trận đấu đầu nhau cả hai đội đều có dưới 4.5 thẻ ok cho anh em hai cái mã xỉu thẻ cùng với xỉu góc cũng ờ, khả năng cao anh em có thể đầu tư trong cuộc đối đầu này đó và thêm vào đó là cái mã mà cả hai đội cùng ghi bàn ở 9 trên 10 trận đối đầu nhau gần nhất thì cả hai đội đều có bàn thắng vào lưới đối phương cũng như 8 trên 8 trận đối đầu nhau mới đây cả hai đội cũng đều có từ 3 bàn thắng trở lên đó thì với những thông số này tiến lại ưu tiên cho anh em vào cái mã kèo tài cũng như là mã là cả hai đội cùng ghi bàn còn về mã xỉu bàn gốc à, còn về mã mà xỉu gốc lẫn xỉu thẻ thì tiến không có khuyến khích anh em vào lắm đó nhưng mà xét về thông số anh em vẫn có thể đầu tư hai mã này nhá nhưng mà tiến lại không thích hai mã này nên tiến sẽ không cho anh em đó đặc biệt là mã tài cùng với mã cá độ ghi bàn thì tiến lại kết hơn cho nên đầu tiên là anh em vào cho tiến đó chính là mã tài ba trái nè đó tiến sẽ ghi rõ ra đây nhé tài 3 ft ok cho anh em mã kèo thứ hai mã kèo thứ hai là anh em đầu tư cho tiến vào cái mã là cả hai đội cùng với bàn đó cái mã cả hai đội cùng với bàn ở đây chỉ bỏ một ăn 0.62 mà thôi chứng tỏ là nhà cái đã đánh giá trận đấu này cả hai đội đều có bàn thắng tỷ lệ có rất là cao bỏ một củ ăn chỉ 6.2 mà thôi đó ví dụ là một củ nha anh em cho nên anh em cũng có thể đầu tư vào cái mã này cho tiến tuy vẫn ít nhưng mà nó chắc nó nó nó chất lượng ok chưa đó cả hai đội cùng ghi bàn đây thì anh em hợp ý trùng máu thì anh em có thể vào nhé còn không thì xem như ờ, tham khảo thôi không có gì mà mà mà phải uh, lo đáng lo này cả đó tiếng nói gõ từ đầu video rồi tiếng nhận định video này khá là sớm đó lên video chủ yếu cho anh em tham khảo các mã kèo mà tiếng đưa ra anh em là kết những cái mã mà tiếng đó thấy tiếng nhận định thật thật lòng thật tâm đó kiểu như là là uh, rất là nhiệt tình với anh em thì anh em có thể vào còn không thì thôi không có gì hết còn những cái mã kèo mà chuẩn hơn tiếng nhắc một lần nữa tiếng sẽ đẩy riêng lên trên nhóm khi mà tiếng biết được cái đội hình ra sân chính thức của hai đội đó cũng như là biết được các cái cầu thủ đá chính các cầu thủ quan trọng của hai đội có dính chấn thương ở trước giờ bóng lăn hay không đó và chơi sơ đồ gì công hay thủ lúc đó thì những mắc kèo tiến đưa lên nó sẽ ổn định hơn nó sẽ dễ ăn hơn rất là nhiều ok cho anh em thì à, tiến cũng nhắc lại để vào nhóm của tiến lấy được những cái mã kèo chuẩn bắt buộc anh em phải có một số vốn ít nhất một hai củ trở lên tiến nói thẳng ra là như vậy còn cầm vài trăm thì nên né ra đừng có liên hệ tiến làm gì hết đó tiếng nói chắc chắn là như vậy luôn nhé cầm 700 chắc chắn tiếng sẽ không bao giờ giúp đỡ anh em được vì với 700 rất là khó để so kèo rồi vào kèo cho anh em để anh em gỡ gạt hiểu chưa đấy còn vấn đề thứ hai là anh em phải có một cái số tài khoản ngân hàng có xài cái internet banking đó chuyển khoản online trực tiếp trên điện thoại ấy để tiếng hướng dẫn luôn cho anh em cách chơi trên trang tiếng sẽ không bao giờ cho anh em nào chơi bên ngoài quả thầu quả cọ khi mà vào cái nhóm của tiếng cả đó vì tiếng rất ghét những thằng cò nó đều ăn trên máu trên trên đầu của anh em mà thôi tiếng không thích anh em chơi qua tụi nó ok cho anh em thì những anh em nào mà thật sự thu ra sau bờ đó chưa có một trang chơi uy tín muốn cùng với tiến đi chặn đường dài muốn gỡ gạt muốn cùng đồng hành với tiến muốn có một cái trang chơi uy tín thì cứ liên hệ ngay với tiến khi mà đạt đủ hai cái hai cái điều kiện mà tiến vừa nói đó thứ nhất có một cái tài khoản ngân hàng có sở hữu online thứ hai có vốn mạo cổ trên ok nhá thì anh em có thể liên hệ với tiến qua số zalo 0963731346 tiến có để phía dưới màn hình trong cái góc video này nè còn những cái anh em cũng có thể liên hệ với tiến qua những cái nền tảng sau anh em bấm vào cái phần mô tả của video ấy mỗi cái video tiếng đều có ghi những cái thông tin dưới cái phần mô tả như là đường link Facebook, đường link Telegram, đường link fanpage, link TikTok. Anh em có thể liên hệ trực tiếp cho Tiến qua những cái đường link ờ, cá nhân trong những cái nền tảng này. Chỉ cần ấn vào thôi là sẽ trực tiếp liên hệ được với Tiến nhé. Còn không thì cứ liên hệ qua Zalo. Đó, vì hiện tại Tiến bị giả danh giả mạo rất là nhiều nên rất bị dễ bị các ờ, người ờ, xấu anh em, các thằng đó nó nó lừa đảo anh em, nó lừa lọc, nó lừa tiền anh em ấy cho nên cứ bấm trực tiếp vào những cái đường link này hoặc là số zalo của tiến đi đó để cho chắc chắn hơn để anh em không phải bị lừa đảo nhé và thêm một điều tiến muốn chia sẻ đó là anh em nhớ liên hệ với tiến thì cứ gọi trực tiếp cho tiến đi đừng có nhắn tin để làm gì hết gọi trực tiếp uh, xét nhận cái giọng của nhau đó rồi rồi, rồi cho nó chắc ăn hơn ok cho anh em thì anh em yêu quý tiến thấy nhận định của tiến hay uh, hợp ý hợp lý á, thì anh em cứ uh, để lại cho tiến một cái like trong cái video này cũng như bình luận về cái tỷ số cuối cùng của trận đấu này Tiến sẽ lựa chọn anh em nào mà bình luận sớm nhất và chuẩn nhất dành tặng cho anh em đó là 500k tiền mặt nhé Ok, thì Tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây. Anh em nhớ để lại một cái lượt đăng ký theo dõi kênh Tiến Số Kèo cùng với cái kênh Tiến Bóng Đá này luôn nhé anh em. Đó, để cho hai kênh của Tiến càng ngày càng mạnh thêm. Để cho Tiến có thêm nhiều động lực để làm, làm thêm nhiều cái video sắp tới cho anh em nữa. Ok, tạm biệt anh em và chúc anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống này. Cũng như là chúc anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư.